Ừ, xin mến chào quý vị và các bạn thì à, rất vui được gặp lại quý vị trong cái video mới nhất ngày hôm nay thì hôm nay em đang có mặt thì hiện tại quý vị à, đang thấy đó là trên con đường DH509 thuộc xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để quay về cho giới thiệu cho quý vị một cái um, đất xưởng nha quý vị đất xưởng 3 hectare đất xưởng này 3 hecta nằm à, trên hai mặt đường luôn ha đây là có 165 mét mặt đường DH509 đây thì à, quý vị cũng xem nè cái đất của chúng ta là phía trước mặt đó, và chạy à, thẳng xuống cái à, giáp cái cầu dưới Đấy, con đường 509 rất đẹp đây xuống bên dưới là sẽ giáp cái suối có một mặt giáp suối nha quý vị à, phía đầu bên kia cầu là có các cái công ty cũng đang hoạt động luôn điện ba pha thì à, nằm ngay trên đất rồi nha quý vị đất này thì có hai mặt tiền mặt mặt tiền đường DH509 thuộc xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo và một à, mặt tiền đường à, đường đá nha quý vị đường đá 7 mét cũng có điện ba pha trên đó luôn cái mặt này thì à, đất hiện đang à, thấp hơn à, đường và có cái hơi dốc nha quý vị em sẽ đi vào phía bên trong đất cho quý vị và các bạn xem Đúng quay cái hiện trạng 3 hecta cho quý vị nó hơi dốc xuống về cái à, tiền suối tí em sẽ chạy lên cái à, cái cái đường trên quay cho quý vị luôn trên đất là có cái à, hiện trạng là có cái xưởng trước đây là cái xưởng làm mì ấy. còn cái phía sau này thì à, chưa có làm gì vẫn còn để đất trống thì à, vị trí của miếng đất này từ đây mà đi thẳng ra cái chỗ à, đường DH507 thì khoảng tầm 300 mét nha quý vị và đi tầm khoảng hơn 400 mét gần 500 mét rồi sẽ tới Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp luôn Đó trong vòng 500 m sẽ tới ờ, Ủy ban xã Tân Hiệp và cách đường DT 741 khoảng tầm 9 km nha 9 km là ngay ngã ba Kỳ Nhượng thuộc xã Vĩnh Hòa Đó. còn con đường này đi thẳng vào bên trong thì sẽ vào các xã An Linh và An Thái nha quý vị hiện trạng thực tế như thế có sau thì à, em sẽ nói y như vậy cho quý vị à, nắm à, bây giờ thì à, em đang đứng ở trong cái mặt đường trong này ha gây miếng đất xưởng này của chúng ta là đã có chủ trương rồi và nằm trên hai mặt tiền ngay góc luôn góc mặt tiền DH 509 và cái đường đá này đường đá 7 mét đi thẳng vào giáp cái nhà bên trong đó là cái miếng đất của chúng ta mặt tiền đường đất ờ, đường ờ, đá này thì khoảng ờ, hơn 100 mét nha quý vị em sẽ quay xung quanh cho quý vị xem cái hiện trạng khu vực này cũng có vài công ty đang hoạt động ha Ừ. <clears throat> có sẵn các cái xưởng và sổ sách thì giấy tờ đầy đủ nha quý vị ừ. phía trước mặt là đường DH509 nha quý vị một vị trí rất đẹp rồi báo cho quý vị luôn giá của cái miếng đất này chủ đất đưa ra là 5 tỷ một hecta nha quý vị 5 tỷ một hecta đó. thì à, cũng do chủ à, nợ ngân hàng nên mới à, bán cái miếng đất xưởng này ha Rồi một lần nữa xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái đất xưởng 3 hecta đất đang có các cái xưởng hồi trước đây làm xưởng mì tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Giá 5 tỷ một hecta nha quý vị quý vị nào có nhu cầu liên lạc vào số điện thoại em để ở phần mô tả rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo